từng câu nói nhẹ nhàng từng khúc hát dịu dàng lời yêu thương trong tim bồi hồi là lời chúa cất tiếng gọi mời đời con dù con vắng vọng làm lòng con xin theo ngài thôi và từ đó con xin đi theo ngài dù chân ai qua bao nhiêu nghĩ ngài vẫn vẹn câu thề dâng hiến nguyện đời con luôn hăng say trung thành làm ngôi ước cho nhân gian an lành vững lòng theo ngài suốt đời con này, ngài ơi từ thơ bé con được bàn tay chúa nâng dậy vô về con trong giấc yên hàn chỉ cho con biết những nguy nan trần ai đời con chúa an bài một niềm mãi theo ngài ngàn mây trôi phía cuối chân trời ngồi bên chúa an nhiên thành thơi và từ đó con xin đi theo ngài dù chân ai qua bao nhiêu nghĩ ngại vẫn vẹn câu thể dâng hiến nguyện đời con luôn hăng say trung thành làm môi ước cho nhân gian an lành vững lòng theo ngài suốt đời con này ngài ơi và từ đó con xin đi theo ngài dù chân ái qua bao nhiêu nghi ngại vẫn vẹn câu thề dâng hiến